Có nick Facebook của bạn Văn Nam hỏi rằng Con kính chào Thầy, như con được biết chùa là nơi tu giải thoát, cắt ái và những ràng buộc thế gian. Vậy tại sao bây giờ có nhiều chùa lại tổ chức đám cưới hằng thuận ạ? À? Như vậy thì làm sao có thể tu cắt ái được? Kính mong Thầy giải thích cho con được hiểu. Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Văn Nam này bạn hỏi là về cái câu chuyện lễ hằng thuận ở chùa. Và kính thưa đại chúng, có thể nói ở miền Bắc này thì chùa Ba Vàng mình cũng là cái ngôi chùa đầu tiên làm lễ hằng thuận. Đến bây giờ thì cũng là cả chục năm rồi làm lễ hằng thuận và cũng không biết là bao nhiêu bao nhiêu đôi được về đây làm hằng thuận. Có một lần Thầy nhớ là 10 cặp về đây làm hằng thuận trong một buổi lễ hằng thuận đấy là cái cái đợt ấy là hồi còn ở bên cái chùa chùa tôn bên kia đó mười cặp thế và lễ hàng thuận à, đến bây giờ thì được phổ biến rất nhiều chùa làm à, trong nam ngoài bắc đều làm thế thì bạn à, văn nam này bạn mới đặt vấn đề là chùa là nơi tu giải thoát cắt ái thế thì tại sao mà lại bây giờ lại làm lễ hàng thuận lễ cưới ở chùa thế này thì làm sao để mà cắt ái được thì bạn thắc mắc bạn hỏi như vậy và hôm trước thì đúng là ngay cái buổi thầy làm lễ hàng thuận ở đây thì cũng có một số phật tử họ vào trong phòng khách họ cật vấn mấy thầy ở phòng khách là con thấy mình chùa làm lễ hàng thuận này là không đúng phật pháp thế sau đó thì thầy làm lễ xong thầy sang để gặp các vị thế nhưng mà phải nói là các vị cũng rất là chấp thủ à, thầy cũng đã giải thích nhưng các vị còn chấp thủ lắm Thế thì hôm nay bạn Văn Nam hỏi đúng cái câu hỏi cũng giống như các vị hôm ấy hỏi Thầy, các vị đặt vấn đề. Thì chúng ta biết, đúng rồi, chùa tất nhiên không phải chỉ là cái chỗ tu hành giải thoát. Chùa, thứ nhất ý, là dành cho Tăng Ni làm chỗ để tu học. Thứ hai là chỗ để thực hiện tín ngưỡng cho quần chúng nhân dân và cho tín đồ Phật tử cũng đến đó tu học. Đó. Rồi thứ ba nữa là cái chỗ để hoàng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. đấy là chùa, chứ không phải chùa chỉ dành riêng cho Tăng Ni. À. Thế thì kính thưa đại chúng, à, vậy chùa như vậy thì ai có phận người đấy? Tăng Ni thì phải lo cái phần tu học của mình để mà đắc độ giải thoát. Phật tử thì cũng thế, Phật tử thì tu năm giới để đời sống mình được an lạc, rồi tu tám giới tiến lên. Và, đó, và cũng có những Phật tử thì cũng phát nguyện tu hành để đắc độ giải thoát. Thế còn quần chúng nhân dân thì người ta thực hiện tín ngưỡng, người ta đến chùa, người ta lễ Phật, giao duyên với Phật cũng là rất tốt. Hoặc người ta tham quan, và hoặc người ta đến đây để người ta thỉnh nhà các thầy chỉ dạy điều gì, điều gì đó. Đó. Thế thì thưa đại chúng, đối với chư Tăng á, thì cái bổn phận khi xuất gia của một vị tu sĩ đệ tử Phật thì đó là gì? Thượng là cầu, cầu Phật Đạo. Hạ là phải hóa chúng sinh gọi là thượng cầu hạ hóa, thượng cầu thành Phật, trên là cầu thành Phật, dưới là phải nguyện độ chúng sinh. Đấy mới là tâm nguyện của người đệ tử xuất gia của Phật. Trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ chúng sinh, không bỏ hai cái việc này được. Không bỏ hai việc này được. Thế thì kính thưa đại chúng, bây giờ nói về cái chuyện lễ hàng thuận hay gọi là lễ cưới. Thế thì chúng ta cưới ở tài gia với đến chùa làm lễ cưới nó có khác gì nhau không? Với thứ hai nữa là ở thế gian thì cái chuyện người ta lớn lên người ta phải có vợ có chồng phải cưới xin là chuyện đương nhiên không có chùa thì người ta cũng vẫn cưới cơ mà có phải không ạ <laughs> không có chùa người ta vẫn phải cưới nhau người ta đã đăng ký kết hôn rồi người ta phải cưới Đấy. thế thì chỉ có khác bây giờ là cưới là tổ chức ở nhà hay là tổ chức ở chùa ừ. thế thì đây là cái phương tiện độ sinh của chư tăng vâng Thực ra lễ hàng thuận thì ở Việt Nam mình cũng mới xuất hiện. Trước đây từ hồi Hòa Thượng Thích Thiện Hòa, Cụ đã, đã cho làm lễ hàng thuận rồi. Đấy. Dạ. Chứ không phải là đến bây giờ. Thế thì đây Thầy nghĩ là cái phương tiện để mà chư Tăng cho quần chúng nhân dân được kết duyên với Tam Bảo. Cưới ở nhà thì người ta sát sinh biết bao nhiêu con vật, đại chúng thấy không? Thế rồi ăn rồi uống rượu say xỉn à, như vậy là cô dâu chú rể cưới ở nhà đáng nhẽ cái ngày cưới là ngày tích được thêm phúc thì lại bị tổn phúc đi à, tổn phúc đi sát sinh cũng phải hàng trăm con gà hay con chim gì đó đấy tổn phúc đi thế nhưng mà đến chùa cưới thì được ăn tiệc chay cái đó là được thêm phúc rồi thế rồi mọi người đến chùa đều được lễ phật ai cũng thêm phúc cả bạn bè hai họ đều được thêm phúc thế thì cô dâu chú rể là được thêm phúc thế rồi lễ ở chùa thì được các thầy dăn nhắc về đạo lý của người phật tử đạo lý của vợ chồng đối với nhau người ta sống thế nào để cho có nghĩa có tình thủy chung và rồi bốn phận của vợ chồng hay là bổn phận làm con rất nhiều cái thứ bổn phận ai đã được dự cái lễ hàng thuận ở chùa mình rồi thì đều thấy nó rất hoan hỉ. Cho nên là những cái tháng mùa cưới này, này rất nhiều cặp đăng ký về chùa làm lễ hàng thuận. Vì họ thấy là hay và lợi ích, lợi ích thật sự. Đó, cái lễ hàng thuận chùa mình rất là cảm động, rất ý nghĩa. Đó. Thế thì kính thưa này chúng với cái tinh thần đồ sinh như vậy, wow, cho nên ý, chùa tổ chức lễ hàng thuận là với cái ý nghĩa độ sinh cho chúng sinh được kết duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp. Như vậy là thiền Pháp sẽ được tăng trưởng. Những gia đình, những cặp đôi về chùa tổ chức hàng thuận là thiện Pháp của họ được tăng trưởng. Và họ được lễ Phật, được cúng dường, được nghe Pháp của Phật. Thế là lợi ích. Rồi vì một cặp đôi này mà hàng trăm người khác cũng được lợi ích, được nghe Pháp. Ờ, ông bà họ hàng phải đến dự lễ mà được nghe Pháp cả được bao nhiêu người được lợi ích đó đấy thế còn nếu mà tổ chức đám cưới ở nhà thì chỉ đến ra đấy chúc tụng nhau một chút này vào mừng nhau xong thì ăn nhậu hết rồi đi về hát hò một chút thôi linh tinh thực ra là như vậy đó. thế thì cho nên ấy, xét về góc phương diện độ sinh thì lễ hàng tuần ở chùa là rất tốt thế nhưng bạn nam này bạn lo bảo bây giờ chùa là chỗ cắt ái ly ra sợ chắc là lễ hàng thuận ở chùa thì các thầy không tu được <laughs> thế thì đương nhiên các thầy đi tu thì các thầy phải có lo bổn phận của mình bây giờ nếu mà nói như vậy ấy, thì các thầy ở chùa chả tu được vì hàng ngày các cặp đôi nam nữ vẫn kéo lên chùa đấy, đấy. nó yêu nhau nó đi lên chùa nó bá vai bá cổ nhau đi lên chùa thế chắc các thầy cũng nhìn thấy thì không tu được cái sao ờ. đấy đâu phải vì thế các thầy phải tự lo cái việc của mình việc cầu thành phật là việc chư tăng phải lo còn việc độ sinh là việc độ sinh đúng không đốn phận của ai vào việc người đấy không phải vì làm lễ hàng thuận mà các thầy không tu được không phải thế ờ, không phải thế việc ai người đấy phải lo dạ. đấy. thế cho nên ấy, người ta làm lễ hàng thuận là hàng thuận với người ta chứ không phải hàng thuận với các thầy đâu Đúng không đại chúng? Nó hàng thuận với các thầy đâu mà sợ. <laughs> Người ta hàng thuận với nhau. <laughs> tân lang, tân nương hàng thuận với nhau chứ có phải hàng thuận với các thầy đâu mà lo các thầy không tu. Nghe Đấy là việc nào đi việc đấy. Cũng giống như thầy nói là bác sĩ, ấy, không? À, bác sĩ thì rất hiểu về vi trùng, vi khuẩn mà không? và rất sợ vi trùng vi khuẩn thế nhưng bác sĩ mà lại sợ vi trùng vi khuẩn không dám cứu bệnh nhân bệnh nhân đến thì bệnh nhân thì toàn là vi trùng vi khuẩn đấy không, không, chữa thì làm sao mà thành gọi là bác sĩ được đó thì các thầy cũng thế thôi người thế gian người ta còn ái người ta phải còn vợ còn chồng đấy là đương nhiên ừ. nhờ cái lẽ hàng thuần đấy mà biết bao gia đình biết bao nhiêu dòng họ họ quy hướng về phật pháp đấy đấy là quảng kết thiện duyên từ đại chúng ừ. quảng kết thiện duyên nó chẳng có cái vấn đề gì vướng víu cả chẳng có vấn đề gì ảnh hưởng đến cái việc giải thoát của các thầy cả nghe không đấy thưa đại, đại chúng thế cho nên ấy, nói trả lời bạn văn nam thì ở đây thầy nói đây là phương tiện độ sinh của chư tăng nghe không cái việc đó là việc tốt vì nó tăng trưởng thiện pháp vì nếu người ta không cưới ở chùa người ta cưới ở nhà thì ác pháp còn nhiều hơn wow. bao nhiêu chúng sinh bị giết rồi rượu chè bê pha ra đấy à, ờ, tốn phước báu của nhiều người thế còn họ cưới ở chùa là lợi ích cho nhiều người thế có phải thiên pháp tăng trưởng là mình phải làm không nhé thì bạn nam rõ như vậy cho thầy nha